bạn à, đã quay trở lại à, với channel của mình thì à, mình có làm mấy cái video về cái vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng đó thì cũng có nhiều người vô cũng chửi mình dữ lắm à, có nghĩa là không thích cái bà Hằng thì cái xã hội thì lúc nào nó cũng có cái hai hai hai hai phe hết một phe này một phe kia <clears throat> nhưng mà nhìn chung lại để mình mình video này mình gửi cho những cái người mà không thích bà Hằng đó thì nhìn chung lại là các bạn ờ, chỉ có ờ, không thích bả hoặc là thậm chí là ghét bả đi à, chỉ với ờ, mình theo mình nghĩ là chỉ có hai cái lý do thôi à, một lý do thứ nhất đó chính là ồn ào lên mạng gặp lên mạng gặp lên mạng gặp nhức đầu đó hoặc là cái lý do thứ à, cái lý do thứ hai đó chính là bả quá giàu đôi khi giàu quá người ta cũng ghét nữa đúng không các bạn nghèo thì bị người ta khinh mà giàu quá người ta cũng không ưa đó, chỉ có đơn giản là hai cái lý do đó thôi còn á các bạn hãy thử bỏ ra một vài phút suy nghĩ lại những cái câu chuyện mà bà nói đó là cần thiết cho xã hội theo mình là cần thiết cho xã hội các bạn từ từ thiện tất cả các anh làm cái gì các anh phải minh bạch tại vì nếu các anh không minh bạch thì người ta nói anh ăn chặn vậy vậy thôi đơn giản vậy thôi còn khi các anh muốn mà các anh không bị ăn chặn á không người ta không nói các anh ăn chặn á thì các anh phải à, phải à, sao kê chỉ đơn giản vậy thôi thiếu tiền không trả thì người ta gọi là ăn giật trả tiền xong thì hết chỉ vậy thôi đơn giản rất dễ hiểu các bạn đó rồi à, à, các bạn biết là khi mà mình làm à, cái chuyện cộng đồng á có nhiều trong cái cộng đồng nó có nhiều cái chuyện rất là bức xúc nhưng mà để mà cộng đồng đứng lên thì người ta không không không đứng được tại vì có những người người ta cũng ờ, nhát giống như mình cũng nhát à, cũng không đủ can đảm để mà đại diện cho cộng đồng sợ này sợ nọ chẳng hạn nhất là sợ bị bắt ở tù hay là sợ bị người ta đánh hay là sợ cho nên có nhiều người người ta cũng ngậm đắng nuốt cay người ta im lặng im lặng cứ không nghĩa là người ta chấp nhận nha, nha cho nên là cũng phải có một cái người đứng ra à, để mà chịu cấm mũi chịu sào à, thì bà hằng phải đứng ra là vì cái cộng đồng thôi chứ chứ không có cái gì mà cái lợi ích gì bả cũng không kiếm được tiền gì đâu bả cũng cái tiền này cũng nhỏ so với bả cũng không ăn thua gì nhưng mà những cái người mà có thể là bả làm ảnh hưởng tới những cái người kia tại vì những cái người kia là những cái người nổi tiếng thì ảnh hưởng tới cái, chén cơm với công chuyện làm ăn của người ta đúng cái đó mình công nhận tại vì những cái người đời kia nghệ sĩ ca sĩ hay là những cái người nổi tiếng ờ, nhà báo này nọ kia kiểu thì họ kiếm tiếng cược chén cơm là nhờ cái sự nổi tiếng chứ không phải nếu mà họ không có sự nổi tiếng họ bị scandal họ bị cái cái gì đó mà bị ờ, tẩy chay một cái là họ không có thể kiếm ăn được họ không thể nào đi ra ngoài làm phục vụ không thể nào đi ra ngoài làm những chuyện khác để mà kiếm tiền được coi như là sự nghiệp họ tan luôn cho nên cái cái sự nổi tiếng của họ họ họ phải bảo vệ để mà kiếm cơm đó là đúng còn khi mà à, mà mình làm ảnh hưởng tới ờ, cái cái chén cơm đó của người ta thì người ta không có chịu là đúng rồi nhưng mà các bạn hãy nhìn hình dung ra cái câu chuyện mà bà nói ví dụ như chữa bệnh này kia các kiểu tất cả đều ích cho xã hội hết tất cả là cái việc đó người ta phải làm nhưng mà do xui là bà đứng ra bà là người à, coi như là à, đứng ra coi như là, là cấm mũi chịu sào à, đứng ra cho gì cộng đồng để mà mình à, mình bị tội đó các bạn phải hiểu cái điều đó giống như ngày xưa chứ ngày xưa mà ngày à, à thời thuộc địa gì đó các bạn nhiều người dân người ta bị áp bức bởi các đế quốc ừ, nhưng mà người ta cũng nhát người ta cũng không có dám đấu tranh người ta cũng im im lặng để mà cho nó qua chuyện để cho mà, mà à, ngậm đắng nuốt cay để mà sống nhưng mà cũng phải có những cái người đứng lên đại diện cho nhân dân để mà chiến đấu chống lại thì những cái vị anh hùng đó ờ, một phần lớn đã coi như là cũng hy sinh à, thì còn những anh nào à, sống thì lãnh đạo nhân dân à, giành thắng lợi cho tới ngày hôm nay đó, thì à, cái câu chuyện này cũng y chang vậy thôi đó thì đứng lên đấu tranh à, không được thì chết còn được thì ok à, thì do là bà là người đứng ra đấu tranh đó thì mình muốn gửi cho các bạn nào mà không có yêu ờ, không yêu thì thôi á chứ đừng có mà không yêu rồi ghét người ta mình không yêu thì thôi chứ đâu có gì đâu thôi có nghĩa là mình im lặng mình không nói gì rồi à, chứ còn mà nhìn chung lại mình thấy nhìn chung lại là các bạn chỉ có hai cái câu chuyện thôi đó là ồn ào quá à, lên tiktok cũng thấy lên facebook cũng thấy lên youtube cũng thấy đi vô cái group nào cũng thấy chẳng hạn ồn ào nhức đầu quá chứ không có cái gì hết hoặc là có nhiều tiền quá bây giờ tôi không có nhiều tiền bằng người ta tôi ghét ta chỉ chỉ vậy thôi chứ không có <laughs> chứ không có cái gì nếu mà các bạn à, à, nói về người ta du khống hay là gì ta gì gì đó, đó thì à, thứ nhất là cái phần mà đấu tố với nhau đó, thì à, phải có lửa mới có khói mình không thì các bạn quá hiểu rồi còn về những cái câu chuyện như là du khống thì đôi khi à, nó là du khống nhưng mà cái du khống đó là cái du khống tốt các bạn du khống tốt du khống để mà làm cho cái cái cái, cái cộng đồng nó đẹp để mà làm cho cái câu chuyện từ thiện sau này nó đẹp để mà là nhắc nhở cũng như một lời nhắc nhở cho các anh à, mà làm những cái chuyện đó là phải làm cho nó minh bạch rõ ràng đàng hoàng đó, các bạn à, thì à, ảnh hưởng tới chén cơm đúng thật đó nếu mà cái người mà làm từ thiện đó mà họ không có họ kiếm ăn mà không bằng cái sự nổi tiếng á, chắc có thể là cũng không có gì nhưng mà do những cái người đó họ kiếm ăn bằng cái sự nổi tiếng họ không có nổi tiếng họ không có làm được cái gì hết trơn á à, họ không có nổi tiếng họ không có làm được cái gì nó không giống như người khác người khác ví dụ như nổi tiếng là người ta còn ngon hoặc không nổi tiếng người ta cũng làm chuyện khác người ta sống được là người ta có thể làm những cái chuyện khác còn những cái người đó thì họ không không không không cách nào được các bạn không cách nào à, thì à, mình thấy à, đâu đó nó cũng có những cái lý do của nó nhưng mà cái nhìn chung lại thì cái câu chuyện đó của bà chia sẻ là có ừ đúng ông nào có à, nhưng mà cái câu chuyện của bà chia sẻ là cần thiết theo mình đó là rất là cần thiết nhưng mà do là mà một bên thì cứng đầu một bên thì phải nói hoài thì dẫn đến là nó kéo dài nhiều năm nhiều tháng nhiều năm nhiều tháng cũng muốn dài câu chuyện đó thôi chứ không có phải là là do bên kia kéo dài bên bên kia nín bên này kéo dài nó ra nhiều cái câu chuyện đó thôi nó ra kéo dài thôi chứ thực sự ra nó chỉ có một vài chuyện thôi Ừ, chứ không có ờ, không có cái gì mà ờ, nói nhiều nhưng mà nói lại như vậy xã hội thì phải có người đại diện ờ, đứng lên để mà tìm ra được cái công lý khi mà cái công lý nó đang bị làm một cái diễn viên hài thì phải có cái người đứng ra thì cái người đứng ra thì đương nhiên là họ phải phải phải chịu trận rồi phải chịu trận rồi nhưng mà họ hy sinh họ hy sinh ờ, những cái người đó họ biết uh, cái kết quả à, thì họ cũng chấp nhận họ hy sinh họ đại diện cho một cái tầng lớp nào đó họ hy sinh à, chứ còn à, mà kêu nguyên một cái cộng đồng đứng lên thì hơi rất là khó tại vì trong trong trong trong cái bàn tay của mình mình cũng thấy đó có ngón ngắn ngón dài thì người yếu có người yếu người mạnh có người hiền người dữ đó, à, có người người ta hiền người ta đâu có dám nói các bạn thậm chí giờ bị người khác giật tiền mình người ta cũng không dám nói người ta cũng không dám đòi luôn đó, còn có người thì giật tiền một cái là chửi um, bùm bùm bùm thậm chí kéo quân lại nhà kiền kia là hốt cổ luôn chứ không có đợi pháp lực gì cả hết cái tại vì người ta tính người ta nóng đó, thì xã hội nó vậy thì nhưng mà cái phần lớn là cái người ta nín là không nói người ta im lặng mà sống im lặng mà sống cho qua đó, chỉ vậy thôi à, chứ không có gì hết còn các bạn mà ghét đó mà cứ vô uống vô chửi mình luôn mình cũng không chửi các bạn đâu à, mình à, các bạn khi mà các bạn chửi mình đó thì các mình đi tìm hiểu coi tại sao tại sao lại như vậy chứ không phải là mình <laughs> giống như người ấy thì mình rút ra được hai cái cái vấn đề đó nếu mà các bạn cảm thấy mà có vấn đề thứ ba mà các bạn ghét đó, thì các bạn cứ nhắn tin à, hay là các bạn cứ comment để à, xem thử em ơi à, có, có, có là mình có thiếu sót không chứ thật sự mình thấy hai vấn đề thôi một ồn ào nói nói nó, nó từng nào cũng nói hoặc là à, chia sẻ thì khi người ta chia sẻ nó gây ra ồn ào nữa chứ không phải là cái người mà đăng không đó. rồi cái thứ hai đó là có tiền chứ cái cái câu chuyện các bạn hình dung các bạn bây giờ tôi đây tôi hình dung hoài tôi không nhìn, nhìn ra được cái điều gì sai á chỉ có cái điều ờ, điều sai đó chính là nói tới cái người mà à, nổi tiếng thì họ cần cái cái sự nổi tiếng họ kiếm cơm còn ví dụ nhốt cái sự nổi tiếng thì họ mất chén cơm cho nên là họ phải ờ, phải phải bảo vệ cái sự nổi tiếng đó họ phải đấu tranh họ phải kiện tụng cái đấu tranh cái đó nhưng mà cội nguồn của nó là tại vì họ không sao kê họ không chịu sao kê họ không chịu sao kê thì không chịu sao kê thì mày thì ta phải nói mày vậy chứ sao thì ta phải phải phải phải, phải tìm cách phải nói hướng này hướng kia nói hướng này hướng nọ hướng kia để mà mày sao kê giống như các bạn bây giờ các bạn đi đòi tiền người ta à, thì các bạn một là các bạn phải nói ừ mày không trả tao kiện mày cả tòa nó cũng không trả luôn thì nó mày không thì tao sẽ kiếm sổ hơi đen nó cũng không trả luôn thì các bạn cũng phải tìm Ờ, người thân nó là đòi người thân nó để gây áp lực cho nó mà nó cũng không trả luôn các bạn phải tìm này tìm kia thì những cái những cái cách đó đó chính là những cái giấc mơ đó các bạn đó là những cái giấc mơ đó là à, mình à, biết mình hiểu là bà hàng bà tạo ra được những cái đó để gây ra áp lực để cho những cái người đó sao kê thôi chứ không phải là cái gì hết nhưng mà cấm mũi chịu xào thì ờ, mình rất trân trọng cái điều này còn các bạn à, mà đang không có yêu quý người ta đó thì các bạn có thể à, à suy nghĩ lại coi sao à, suy nghĩ lại coi à, coi có có đúng không hay là các bạn đang à, thắc mắc cái gì à, mà các bạn ấy còn nếu như mà ví dụ ồn ào đó ồn ào quá thì bây giờ cũng khó đó các bạn tại vì người ta chia sẻ quá trời dữ đi cho nên là cái mạng này không có thì nếu mà ấy thì mình, mình, mình tắt tiếng <laughs> tắt à, mình không có chơi cho bạn thì cũng hơi khó cho các bạn thì nhưng mà vì cái lý do nhỏ đó mà các bạn à, là ảnh ghét để mà ảnh hưởng tới cái cái cái, cái cục diện lớn thì nó cũng không có ừ, à, ok lắm đó các bạn có thể xí xóa bỏ qua à, nếu mà các bạn thấy cái cục diện tổng cái cục diện những cái điều bà nói là cần thiết cho xã hội thì các bạn bỏ có thể bỏ qua cái vụ ồn ào kia để mà cho cái xã hội nó tốt chứ các bạn đôi khi ích kỷ quá chỉ vì cái ồn ào thôi mà các bạn bỏ ghét rồi các bạn vùi lấp đi những cái công lao những cái ờ, à, câu chuyện cần thiết cho xã hội thì nó cũng ờ, không hay đó, thì đó là những cái gì mà mình ờ, có thể chia sẻ cho các bạn mà các bạn không thích các bạn vào nói này nói nọ nói kia thì các bạn có thể suy nghĩ là một chút xem coi cái việc nó như thế nào và có thể mình xí xóa được hay không hay là nó <laughs> phải ghét người ta hoài như vậy à, thì các bạn cứ xem rồi nếu các bạn không có hài lòng với vấn đề gì thì các bạn cứ hãy bình luận à, để à, mình có thể xem thôi cái câu chuyện nó như thế nào rồi mình có nếu mình giải đáp được thì mình có thể giải đáp được xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn